chào tất cả các anh em nha bữa nay à, ra nhà ông anh à, quay cái dàn chích khủng cho mấy anh em à, tham khảo không phải là khủng <laughs> lự nha là nó nhiều á đây là à, chích à, 14 15 ngày nè chích cái này là bên em là bắt đầu giao á bữa nay à, thiếu chích thì gà nhà ảnh à, chiên mới thì giao cho mấy anh em bên đây là chích gần 20 ngày nè anh em nào có nhu cầu thì uh, liên hệ uh, số điện thoại của em là 09393 166 80 và 0855 123 323 đó, anh em nào uh, có mua lẻ hay là cần bỏ sỉ gì bán lại á, thì cứ liên hệ nào anh em nào mà cần à, lấy sỉ thì à, có giá đẹp cho mấy anh em luôn chích từ à, 15 đến 20 ngày tối chim thì nói chung là giao là tự ăn uống ok hết chim này à, chắc cũng cỡ 300 con rồi 400 trăm bên đây nhỏ thôi tầm uh, à, 10 ngày nè nhồi đậu chứ đó gì đây là chích sinh sản ủa chích chích, chích tơ cái này chích tơ bên đây mới sinh sản là mình ngừng đẻ rồi yeah. Dạ. nên là cần à, tơ cũng có luôn nha chích sinh sản gần sinh sản cũng có con này đang tha đồng chuyến trước có gà quay đó có cặp chích bông mà mình bán à giờ còn có một cặp này đang ghép lên đây con chích ta chích này cỡ à, ba tháng tuổi nè anh em nào mà sợ chăm à, chích nhỏ sẽ chết chóc nữa thì à, chơi loại này này thì 800 một cặp nè cái này nè 800 cặp bao dạng cho mấy anh em luôn dạ để em báo giá cho mấy anh em luôn nha cái loại mà nửa tháng tuổi này nè thì à, bên em đang bỏ cho anh em uh, tế sĩ thì là 160 ngàn con 160 con đó bán lẻ ra thì 500 cặp nên mà có nhu cầu thì à, cứ gọi điện cho em cái số điện thoại để trên màn hình đó bự rồi nửa tháng bò bự đó đó quá phơi trời món ăn truyền kiếp thịt gà Mm. <laughs> ở đây là như là cái nguồn chích bên mình luôn thiếu chích là chạy ra chứ mình mình ấp thì cũng không có đủ số lượng để giao cho mấy anh em cần à, ra à, nhà ảnh chia thêm thì giao mới có 10 ngày mà thấy ăn mặn hơn ghê không quá nhìn thấy ghiền để dứt mà não này sáng lạnh túm lên gốc này mới nở ngày mà không ra được nhiêu đây hiểu rồi đấy nhìn dần chích là nhìn khủng khiếp nắp chứ nó thiệt chứ cũng không bằng bằng nữa không nè <laughs> con chết ngộ tự quẹo đâu <laughs> Quá tài Cơm nấm nè Cái này chưa lên, chưa có mưa, chưa lên Chú nấm này thì anh em nào cần thì ờ, cũng liên hệ đi để mình hỏi giá cho Coi có bán không Có bán thì mình báo giá lên cho con máy nè anh em nào kích chống hay là gì đó thì ờ, cứ liên hệ còn được con máy thời clip trước là được ba con bán hai con con con chống lẻ em mà ờ, có mua mà loại mà cồ mà chống hay máy gì á mà lẻ thì bên em cũng vẫn có nha chích ghé giờ bán bán hết rồi, rồi clip trước thì nhiều giờ bán hết còn mấy con

nhìn nhà toàn chích là dưới chích không giờ nắng rồi nghe hàm không thôi clip nó quay nãy giờ thì cũng đủ rồi em xin dừng clip ở đây đi anh em nào mà em nhắc lại anh em nào mà có cái nhu cầu á mua mấy cái chích cồ á thì à, cái liên hệ cho em số điện thoại thì em luôn đặt trên màn hình đó anh em nào à, mua thì cứ điện đi trực tiếp để nói chuyện cho dễ sỉ lẻ gì đó thì à, vẫn ship được cho mấy anh em bên em thì ờ, giao dịch là chuyển khoản thì ship chim chứ không nhận cốt qua xe nên mấy anh em hiểu và chim thì ờ, ship được miền Nam ship toàn miền Nam miền Bắc thì ờ, chỗ em không có xe anh em ở miền Bắc không cảm thôi mình chào mấy anh em chúc anh em ngày mới vui vẻ